um, ai mà cảm thấy um, cái cái website nó quan trọng trong uh, quá trình bán hàng tương lai sau này của mình á để xây dựng một con đường nó lâu dài thì mọi người nên uh, nên uh, dành thời gian uh, dành toàn thời gian xem lại anh có quay lại nha phúc ơi nhưng mà tốt nhất mọi người nên uh, nếu mọi người dành được thời gian xem xem được buổi chia sẻ này thì mọi người dành thời gian nha. nói chung có bao nhiêu người gian dẫn chia sẻ ha mọi người không sao hết có anh chị nào có website chưa anh chị có thể share những website của mình lên trên cái phần tin nhắn được không ạ thì um, trong quá trình Giang chia sẻ thì uh, giống như mọi người có những câu hỏi gì mọi người cứ đặt ra ha mình có thể uh, chọn vào biểu tượng giơ tay ha ở góc trên màn hình đó mọi người có ba cái biểu tượng hình người nè hình uh, messenger và một cái hình uh, biểu tượng giơ tay á Giang sẽ xem qua một số website nha mọi người còn ai có website nữa không ạ à? hay là ở đây tất cả mọi người ờ, đa phần đều không có website à alo mình tương tác đi ờ, mọi người mình không có website mình, mình nói mình không có đi mình nhắn lên đó mình chưa có đi thì em nhắn lên rồi đó anh em buồn con nghệ là chưa có gì hết trơn á mình tương tác đi mọi người thật sự ờ, giang cũng chia sẻ là mình mình tương tác với nhau á, thì giang mới mới có gọi là có tinh thần thì giang chia sẻ những cái uh, giang sẽ chia sẻ hết cho mọi người để mọi người cùng biết ở đây ờ, có anh chị nào uh, có nghĩa là chưa có website hoặc là có website nhưng mà dạng website dạng landing page á dạng à, có nghĩa là chỉ chỉ chạy một dự án á mà mình chạy xong cái mình bỏ thì anh chị cũng có thể nhặt nhắn lên đây giúp Giang đi Giang một tí Giang sẽ phân tích cái vấn đề đó cho mọi người ha giống như anh chị đã từng là website rồi chi phí bao nhiêu anh chị có thể nhập lên đây giúp Giang được không ạ à? à, chị dung vỡ lòng công nghệ không sao hôm nay thì chị sẽ biết được luôn chị sẽ biết được và và nó sẽ trước đây giang cũng uh, có nghĩa là giang trước đây giang cũng gọi là không biết chứ cái website đâu mọi người ban đầu thì giang cũng đi lên từ cái vấn đề làm blog blogger blogspot của google á thì giang cũng bắt đầu từ cái vấn đề đó chi phí website là 6 triệu chi phí website là 5 triệu 8 ít là bao nhiêu chị Phương <laughs> chi phí ít là bao nhiêu chị Phương là một triệu hay hay là miễn phí hay là như thế nào đó cái mic của Giang bị tắt hoài à mọi người không biết tại sao mà tự nhiên bị tắt nữa tại chắc <laughs> miêu cái là mất mic của Giang luôn bạn Tịnh là mới mua website 7 triệu xài một năm kìa mọi người một năm là 7 triệu nha một năm 7 triệu hả Tịnh Ngọc làm lóc là 10 triệu lóc mà cũng phải tốn tiền nhiều dữ vậy hả chị Bình hơn 2 triệu hơn 2 triệu là chị có thể nhắn giúp em cái tên miền của chị Phương chị Nhật Phương giúp em được không chị Phương chị nhắn giúp em cái tên miền của chị đi alo chị Phương nhắn giúp em tên miền của chị đi chị Phương Nhật Phương bất động sản.com phải không chị? Giang à, đa phần là tự học với mọi người Website là website là Giang là đa phần tự học Mọi người có thấy màn hình của Giang chia sẻ chưa à nhờ giúp 2 triệu có nghĩa là chị phải bỏ tiền ra mua mua hosting và tên miền đó chị giống như người ta đang giúp không cho chị vậy đó người ta đang làm giúp cho chị làm không công luôn rồi đó hãy cảm ơn nha chị <laughs> còn hôm nay là Giang không có giúp cho mọi người làm mà Giang giúp cho mọi người biết kiến thức và mọi người có thể tự làm được tự vận hành luôn tại vì nếu mà người ta giúp cho mình làm là người ta chỉ giúp cho mình một khoảng thời gian ngắn thôi tới chừng à, người ta bận người ta đâu có thể giúp thì mình đăng bài hoặc là quản lý website của mình đâu mình phải đi thuê còn ai còn website nữa không ạ à? ở đây mình có 47 người nè 48 người 50 56 à, người là chỉ có ba người có website thôi ạ à. alo mọi người ơi mọi người gửi cái tên miền website mọi người lên đây đi quyên nè coi có quyên ha mọi người cứ mở tên à, web cái tên miền website của mọi người lên giúp Giang đi Giang à, chia sẻ cho mọi người có thể à, có những anh chị website sẽ sẽ đẹp hơn website của Giang luôn á sẽ tối ưu hơn luôn nhưng mà Giang vẫn cứ chia sẻ cho mọi người ha chia sẻ giống như những cái Giang biết thôi còn những cái có thể là Giang vẫn phải học hỏi thêm tất cả mọi người website Giang biết rất là nhiều nền tảng website mọi người à, làm blog nãy Giang có nghe ai chia sẻ là học làm blog gì mấy triệu nè thực tế làm blog không có tốn nhiều tiền gì đâu à, chị Bình ơi học làm blog còn ai có website nữa không ạ à? à, Hoàng Đức Thắng Hoàng Đức Thắng à, cần nói gì hả em à, không biết <laughs> anh em mình có thể mở mic lên nói đi anh thắng alo à thấy giơ tay <laughs> mọi người nếu mà không ấy mọi người tắt cái biểu tượng giơ tay á website mua lại hết em cũng được <laughs> mua là mua làm sao em quyên em có website kiểu như sao là người, người ta làm sẵn rồi mình mình mua lại hả mọi người có thể giúp Giang tương tác một cái rồi mình bắt đầu mình học ha. Alo mọi người. Chào mọi người, chào giúp Giang tiếng đi, mình mở mic lên mình chào đi. Sau đó mình tắt mic ha. Chào, chào à. mọi người. Chào Giang. Dạ, chào Giang. Chào, chào mọi người nha. Rồi. Hello everyone. Chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà. hôm nay thì à, Giang sẽ chia sẻ cho mọi người à, có thể tự tự làm được website luôn á nó thực tế thực tế nó nó nó đơn giản lắm khi mà mình nghĩ nó đơn giản nó sẽ rất là đơn giản còn à, mình nghĩ nó cao siêu thì nó sẽ sẽ cao siêu một tí khởi nguồn của Giang á là đầu tiên là Giang biết trước là blogger blogspot đó mọi người và tới hôm nay Giang vẫn dùng blogspot nha nếu mà anh chị nào mà blogspot là một cái nền tảng của Google thì họ cho mình sử dụng hoàn toàn miễn phí luôn hoặc là mình miễn miễn phí trên cái nền tảng của họ thì uh, họ cho mình một số giao diện miễn phí luôn là mình dùng sử nếu mà mình và giang thấy được một số anh anh chị vẫn dùng cái nền tảng đó miễn phí hoàn toàn chỉ bỏ khoảng 250 ngàn mua cái tên miền gắn vô là vẫn có thể sử dụng như một cái website chuyên nghiệp nếu mà nói chung khách hàng người ta sẽ không để ý vấn đề log giữa blog với lại website đâu nhưng mà cái đó thì nó sẽ quản trị nó sẽ đơn giản hơn ngày xưa Google họ ưu tiên cái nền tảng Blogspot lắm và mình thấy ở bên nước ngoài người ta dùng Blogspot rất là nhiều và người ta vẫn dùng tới ngày hôm nay luôn mọi người gian để ý Giang theo dõi họ vẫn dùng tới ngày hôm nay luôn giống như một website chuyên nghiệp cái nền tảng blog thứ hai á Giang nói đây là nền tảng blog trên um, uh, WordPress WordPress.com nha quadrat com thì mọi người có thể lên quadrat com mọi người đăng ký một cái tài khoản sau đó mọi người có thể tạo ra một cái subdomain của quadrat com đó là tên miền con á nó có dạng là uh, blog của bạn chấm wordpress.com thực tế nó cũng là một cái dạng website thôi nó dùng trên nền tảng à, miễn phí của quadrat à, com tới hôm nay thì Giang cũng thấy được một điều là cái blog quadrat com đó, đó nó cũng là một cái um, cái nền tảng blog à, làm SEO cũng khá là tốt ngày xưa Giang nói mọi người khi mà lần đầu tiên là Giang dùng uh, blogger của Google rồi sau đó dùng uh, WordPress và hai cái blog đó viết bài là lên top rất là nhanh luôn rồi uh, cái nền tảng uh, blog mà Giang đang dùng là nó cũng dạng là nền tảng uh, của Tum á mọi người nó là dạng blog mạng xã hội Tum á với cái nền tảng thứ tư đó là medium thì hiện nay medium là một cái nền tảng blog cũng khá là ok và và viết cái là lên top viết cái lên top thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ cho mọi người một cái nền tảng gọi là website chuyên nghiệp để mọi người có thể tự tự gọi là tự setup lên nè rồi à, tự quản lý tự vận hành luôn thì um, trong quá trình vận hành mọi người à, sẽ tại vì website nó nó rất là rộng mọi người nó rộng hơn nhiều so với những cái buổi chia sẻ hôm trước về những cái khác những cái giống như là Zalo Facebook hoặc là YouTube hoặc là những cái mạng xã hội khác ha thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ cho mọi người à, để cho mọi người hiểu rõ cái khái niệm ha về à, web là như thế nào thì ở đây đa phần những anh chị là chưa web và có thể là một số anh chị một số anh chị chưa biết luôn web nó cấu thành từ những yếu tố nào bây giờ mình bắt đầu nha mọi người giờ sẽ bắt đầu bây giờ à, mình à, quy định cái buổi chia sẻ như vậy đi à, những cái slide này á nhân chia sẻ thì à, một tí nhân sẽ ngưng lại một chút và sẽ cho mọi người đặt câu hỏi mọi người có thắc mắc gì đó mọi người đặt câu hỏi hoặc là người hiểu thì giang sẽ đi tiếp tục đi qua ha